Xin chào toàn thể anh em đã đến với Nguyên Biệt Hôm nay Nguyên Biệt sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ môn gọi là kính nhìn xuyên nắp tài xỉu nha anh em kính nhìn xuyên nắp tài xỉu đây thì à, Nguyên đã chuẩn bị cho các anh em là 5 6 6 cái nắp đây thường thường á anh em chơi sẽ là nắp sơn nắp cống đây đây nắp cống này, nè nắp không phải 5 lít nè đó anh em thấy không đó, để cho anh em coi nha đó, rất là dày đây nắp sơn nha anh em đây đó những cái nắp sơn anh em mua ở ngoài hiệu đó hiệu bình sơn đó là nó bán đầy đủ cho anh em nè nắp LR này đó nắp sơn đó đây đây đó. để anh em coi cho kỹ rồi mình hôm nay á anh em về chuẩn bị cho mình một bộ kính đây kính đó nha anh em đây kính đây kính nó à, vừa có gương nè đó, anh em thấy không có đèn sáng đó kính mỹ nha anh em đây kính mỹ nha anh em xem ra không phải hàng cho nổi trên thị trường anh em đây kính mỹ đó nó gồm hai len nè anh em hai len là những cái người bị à, bị cận anh em <clears throat> đeo cái này thì cũng rất là dễ dàng nha à, khi nào à, mà anh em lấy á mình sẽ chỉ cho anh em cái cách đeo đó cực kỳ nhanh và đơn giản 5 giây là xong rồi à, bây giờ bắt đầu nha anh em <clears throat> đây hôm nay mình cũng chuẩn bị đây hộp rồi mình lấy ra ba hộp đó một nắp nha anh em ba hộp một nắp một đĩa đây đó nắp đĩa hộp tất cả đều là bình thường hết nha anh em đây rồi bây giờ Nguyên sẽ thử test cho anh em vài cây nha rồi cái này mình sắp chơi nha giờ mình không biết gì hết nha sắp thử thôi nha đó xíu xíu vẫn vâng, xỉu nha anh em đó mình test cho anh em mấy cây giờ anh em thấy rồi tài ok chưa rồi bây giờ nguyên sẽ bắt đầu test cây đầu tiên cho anh em xem rồi trong đây á, là nguyên đã thấy được một cây lục rồi nha anh em một cây lục nha trước tiên anh em á, cứ nhìn cho mình một con thôi đừng có cần nhìn ba con giờ mình thấy cái nào thì mình nắm cái đó trước lại đã thấy một lục nè rồi lục với hai tứ tài để Nguyên sẽ nói thêm với anh em á là cái à, những cái ví dụ như mà tứ và nhất tứ và nhất khi anh em mình đeo kính vào á thì màu nó sẽ trùng nó sẽ một là màu đỏ hai là màu trắng khi á mà anh em thấy màu đỏ màu trắng á anh em cứ đánh xỉu hết cho mình đánh vừa tay thôi nha anh em đừng đánh lớn cái này mình đánh vừa tay thôi nha rồi tiếp tục đây nguyên đã đây cây này hầu như là trắng hết nè anh em cây này hầu như là trắng hết nha đó cái này anh em cứ đánh xỉu cho mình đánh vừa tay thôi đó anh em thấy không xỉu rồi cái này nguyên đã thấy được cái nhị nha anh em rồi cái này anh em vẫn đánh xỉu cho mình đó anh em thấy không nó trắng hết bằng cây nhị thấy không này đánh rất ok nha anh em rồi nguyên lại tiếp tục thấy được cây nhị hai cây nhị hai cây nhị thì anh em mình đánh gì đánh xỉu trăm phần trăm ok anh em thấy không cái đồ này á sử dụng rất là dễ và nhìn rất là rõ nha anh em đây nguyên đã thấy được một cây lục nha anh em một cây lục anh em mình cứ đánh trước một cây đã còn mấy cái kia mình bỏ sau đi về anh em cứ đeo vô cứ đánh thấy trước cho mình một cây đã đó anh em thấy không ok không ở bên nguyên á thì sẽ bán kính bán nắp cho anh em tất cả các loại hột đây từ mà hột làm cho tới hột anh em ờ, chơi xong đó thì anh em cần thì cứ liên hệ tới Nguyên theo số điện thoại ở trên 0849 1303 93 đó ở ngoài ra nhà Nguyên còn bán các tất cả các loại ví đổi bài này anh em máy đánh bài đây máy đánh bài còn đây là máy chi sóng sới nha anh em máy là máy chi đánh xì dắt nè xì tố nè đó rồi, hôm nay á thì mình giới thiệu cho anh em tất cả tới đây thôi rồi anh em đã xem á thì hãy subscribe kênh cho mình và ủng hộ cho mình nha rồi chào tất cả anh em